Yeah. 我来搞。 Yeah. 我远嫁。 rơi nhà đem niềm vui đến bao người nắng gió không sờn ý chí kiên cường hướng về tương lai sáng tươi tuần một hai ba luôn kết đoàn ra sức công hiến cho đời công hiến cho đời tuần một hai ba vào mười hai năm uh, của tập đoàn Vinrich cũng như là tuấn hai ba xin phép cho ra trường gửi lời chào trân trọng nhé yeah! cha mẹ thân thiết chân tình chúng ta siết chặt tay nhau hiếu kính cha mẹ thân thiết chân tình chúng ta ấm áp một gia đình